Bộ Công an vừa có quyết định điều động công tác cán bộ đối với 9 cục trưởng, tư lệnh, giám đốc công an tỉnh. Theo đó, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thay Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm.